Một tên trời đánh giả U Minh lừa lão tử làm thái tử Tiền thì ít việc thì nhiều Tối ngủ sáng dậy sơ cả gan Ta cần nàng nó lại phụ thái tử Để tên tiểu tử giả U Minh kia cảm thấy khó chịu trong lòng Thì ra là đồ đáng ghét quân Diệp Thanh đó Trách mình nhớ thời lơ là để nhà đầu bị bắt rồi Đúng rồi Gần đây vô dịch Thanh và Thiên Ngạo Thiên có qua lại Chẳng lẽ có liên quan gì đến chuyện này sao Cái thành này vậy mà cũng đẹp ghê ta Mau cởi trói cho ta nếu không ta sẽ không khách khí đâu Không trói lại thì ta nhất định sẽ bị đánh Thế này đi ta tặng nàng một lễ vật có được không Phim được thuyết minh bởi tv2.org Chỉ cần nàng có thể đồng ý ở lại Hoa tai huyết ngọc giá trị liên thành này sẽ là của nàng Đại tiểu thư, hoa tai huyết ngọc này là của mẫu thân người lúc còn sống tặng cho ta Thế gian chỉ có một đôi này, vì tiếc gì để ở bên mình Không thể tùy tiện lấy ra chơi được Xem ra nàng cũng rất biết nhìn hàng Động tâm rồi à, đây là báu vật quý giá đó nha Chỉ cần bây giờ nàng gật đầu Xin hỏi Thái tử Điện Hạ hoa tai này từ đâu mà có vậy? Cái này là thiên thừa tướng tặng cho bọn thái tử đó Thiên thừa tướng Quan hệ của thiên thừa tướng với thái tử Điện Hạ quả không tầm thường nhỉ Đương nhiên, bọn thái tử được nhiều người trong triều ủng hộ Nhân duyên <laughs> rất tốt mà Đồ của thiên ngạo thiên Điện hạ dám nhận nhưng thần kiếp không dám đeo Tuy ta thân là thái tử nhưng hắn là một quân sư cốt cán Không nhận thì đắc tội với người khác đó Điện hạ quên năm cái phương chết như thế nào sao Ta cũng rất khó xử mà Biết bụng thái tử tốt rồi chứ Cái này thì phù hợp rồi Chỉ cần nàng đồng ý ở lại phủ thái tử Ta liền tặng nàng đồ hoa tay huyết ngọc này Ta là thần đồ của ngươi sao Ta là dạ vương phi Nàng nói cái gì ta là giảm oxy thiên phân thường vậy thì càng tốt ta là muốn cho tên dạ vương một khang đó tức chết luôn hôm nay ta còn muốn cứng rắn với nàng đến cùng đó Thái tử điện hạ làm gì vậy ờ. à, à, à. Ái Phi Không phải Điện Hạ nó có khách sao Nàng nghe ta giải thích đã Đây chỉ là hiểu lầm thôi Xạo nói tiếp xạo ư Không xong rồi Dạ Phu Điện Hạ và Ngọc Phu Điện Hạ xong vào rồi ạ à? Quân Diệt Thanh, giao người Mau thả nhà đầu cho ta các ngươi đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Quên <laughs> không? Đây không phải ngọc bội của dạ huấn điện hạ sao? Sao ngươi có thể sơ lý để đầu lung tung như vậy chứ? Của ta ở đây có thể nghĩ ra cách bắt cóc nhà đầu và gây xích mích giữa ta với dạ huynh ngu như vậy Mọi người ra thì còn ai chứ Ta yêu thấy tử phi có trời đất chứng giám Ngươi đừng có mưu hại ta nha à. Đúng không ái phi Vừa nãy ta có nhìn thấy nàng ấy Cái này nói tình chuyện này rất phức tạp Dẫn đường Đã nói rồi mà, người không có ở chỗ ta, các người cứ không tin ta Giờ không còn sớm nữa, ta còn có việc Hỏi lần cuối cùng, người ở đâu? Người ở đâu hả? Dạ thì ra là vậy, nàng ta quả nhiên là Vương Phi của ngươi Vương Phi một số cũng như vậy, rốt cuộc là muốn tìm được con gái của kẻ thù hay là động tâm với nàng ta thật rồi. Các ngươi hiểu rất rõ mối quan hệ giữa Thiên Ngọc Thiên và Tây Biên. Chuyện của bọn vương không cần ngươi quản đâu. Vương Phi, nếu như ngươi thật sự chán sống, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi giết ta đi, giết ta rồi, địa vị thái tử này có thể trả cho ngươi rồi. Nhất không có thể đảm bảo Thái tử Điện Hạ thật sự không biết dẫn Vương Phi đi đâu cả Vương Phi Vừa rồi nàng ai thích thực ở đây Sau đó ta và Thái tử rời khỏi trong chốc lát Rồi cùng trở lại với các người Người đã biến mất rồi Ai Phi vẫn là yêu ta mà Thật sao Nhất thân tận mắt nhìn thấy Tuyệt đối không dám lừa dối Buông tay buông tay nào nếu Thái Tử Phi đã nói như vậy rồi Cáo tư Đi đi, cút đi, cút đi Chàng cắm miệng cho ta Chuẩn bị xong rồi không hề đại nhân Chúng ta đi như vậy thật sao Vật này trước giờ đều ở bên người gì tiếp Hôm nay rơi vào trong tay thái tử e rằng Nếu phụ thân đã không tuân thủ quyết định đối xử tốt với dì Tuyết Bà ta cũng không cần phải làm vương phi nữa Về nhà nào Tìm được dì Tuyết Chúng ta sẽ cho vai xa chạy Phim của tiếng của tiền sao? Các bạn đang xem phim trên Nhân TV app dạ. Vâng ạ dạ, à, Nhìn vâng, quanh thì cả một bộ tộc Tây Biên hành động theo mệnh lệnh của Bắc Đường thiếu Chủ Vì tình hữu nghị bền vững của hai nước chúng ta Thiên Chủ tướng hy vọng có thể ngài có mặt ờ, Vậy ta không thể bỏ qua ý tốt này rồi Bắc Đường gia ta Thừa tướng phủ Phim được phát minh bởi tv2.org Ủa cô chú hôm nay có chuyện gì mà sao căn phòng chặt chẽ như vậy Hình như đang tổ chức yến hội đó Như Mỹ Đòn mi thanh dò xem Tại sao lại bảo ta nữa Ta bảo mi thì thế nào Trước đó ta sớm bị thất thanh mi đang ở đâu hả Không phải người bỏ quên chúng ta ở tủ đêm đó sao Còn mi không đến tìm ta mà Vâng hề đấy nha Phủ thủ tướng là nhà của người Tại sao không trực tiếp đi vào chứ ạ à? Đầu nó Vân Hề là lén chạy về, sao có thể để cha cô ấy phát hiện? Ta và cha có ước định, chỉ cần ta ngoan ngoãn gả thai, ông ấy sẽ đối xử tốt với dì Tuyết. Nhưng mà, chỉ cần nàng nghe theo bổn thế tử thì đôi hoa tai huyết ngọc này sẽ là của nàng đấy. Đôi hoa tai đó là tư trang của dì Tuyết, thế gian này chỉ có một đôi, lại bị cha lấy tặng cho thái tử. Dì Tuyết, ta bấm bụng chịu đựng cho dì Tuyết để thỏa mãn yêu cầu của ông ấy, nhưng không ngờ cha lại lật lòng. Bây giờ tao phải dẫn gì đi sao chạy xa bay Đáng ghét, giờ ngay cả cửa cũng không vào được Con này đại nhanh đừng lo lắng người nhìn bên kia kìa Vẫn chưa tìm được Vương Phi sao Chỉ là một nữ tử Cũng có thể biến mất khi dưới mắt của các ngươi à Thân khẩu của Vương Phi không tầm thường Không phải nữ tử có gia đình bình thường Thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm Xin Giang ngôi giận Nhưng phân Thường Người rốt cuộc đang giải cao như vậy chứ Cuối cùng cũng vào được rồi <laughs> Hai biểu thức ăn cho mập thay Thèm đòn hay gì đây hả Ai ở đâu thế Không hay rồi có người đến ngồi đi dụ cô ấy ra chỗ khác Chờ đã Giọng nói này là love you. Bụng hạ luôn nha Tiểu thư con về Nhớ ta không Không ngờ đại tiểu thư lại chịu nhiều khổ cực đến như vậy Cho nên hôm nay ta đến chính là muốn cùng đi với các người nè Dì Tiết đâu rồi? Dì Tiết, muội cũng không biết chị ấy đi đâu nữa Phu nhân nói dì Tiết bị bệnh sốt rét Không thể ở trong nhà Liền đuổi dì ấy ra ngoài rồi à Hơn nữa, những thứ đáng giá trên người dì Tiết Đều bị phu nhân lấy đi Thì ra là mụ ta Vậy cha đâu? Ông ấy không nói gì sao? Lão Dương làm có quan tâm những chuyện này Chuyện trong nhà đều do phu nhau một tay lo liệu Sau khi đại tiểu thư đi, nhị tiểu thư làm khó dễ chúng tôi trăm điều Muội yên tâm, ta sẽ đi tìm cha, trả lại công bằng cho các người Khoan đã, hôm nay trong phủ có khách quý Chỉ sợ tiểu thư không gặp được lão gia đâu Khách quý Là thủ lĩnh của bộ tộc Tây Biên, Bắc Đường Liệt giờ đây nữ giao qua lại mật thiết với hắn ta, cứ có cảm giác thần thần bí bí thế nào ấy. Hơn nữa, nghe nhị tiểu thư cũng rất phụ ý hắn, bắt đường ly. Đức Nhi, ngươi lại làm biến rồi, mau ra đây cho ta. Đi rồi là đặng cô cô đấy. Mau lên. Bảo ngươi đi làm việc ngươi lại trốn ở đây ư? Đi, Túc Nhi biết lỗi rồi à, Túc Nhi sẽ không dám nữa. Giết người quá đáng mà. Mình đi tìm cha nó biết nè Đứng lại, ngươi làm gì vậy? Ta là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, ta muốn gặp cha ta Phủ thừa tướng chúng tôi chỉ có một tiểu thư thiên phân thượng Ngươi là hàng nhái phải không? Hôm nay trong phủ có khách quan trọng, bắt cô ta đã Cha Ngươi đâu? Sao người đây đều không biết như vậy? Ngươi là đại tiểu thư thật sao? Khoảng thời gian ngắn ta ở đây họ đều ức hiếp ta Lúc còn ở nhà, phần lớn mọi người đều không thích ta lắm Chỉ có dì Tuyết và Tứ Nhi tốt với ta Bảy tuổi ta đã bị cha đưa lên núi Sau đó thì cũng không quay về nữa Bây giờ không có ai nhớ ta, cũng rất bình thường mà Bây giờ làm thế nào đây? Ít nhất cũng phải chưa vào được phục ý họ chứ Hôm nay trong phủ có khách quý linh lệ lên Vâng ạ à. Có rồi Vậy đã được chưa? Ngôi nhà đệ ngăn dù có bận thế nào thì cũng có sắc đẹp hai nhiều nguyệt hẹn Đồ nịnh vợ Ngôi nhà đệ ngăn đẹp thật đó nha Phóng giờ đến rồi Các người giúp ta trong chừng cô ta đừng hại người vô tội nhé Được ạ, à, người tỉnh thận đấy phim được thuyết minh bởi tv200 org Tỷ tỷ lúc nào thì chúng ta mới vào công vậy? Đợi tiếng nhạc bên trong gần rồi chúng ta bắt đầu đem thức ăn vào Muội mới đến sao? Hình như ta chưa từng thấy muội Vâng vâng ạ Lát nữa có gì không hiểu thì làm sao ta Nhất quyết đừng để xảy ra chuyện gì Cảm ơn dạ vâng, tỷ tỷ, tỷ tỷ đúng là một người tốt mà Hôm nay trời quang mây tạnh, trăm hoa đưa nở Bắc tường công tử đến thật đúng lúc Phải đó, non sông tươi đẹp của vùng Trung Nguyên Lúc nào cũng khiến người khác lưu quyến Nhờ có thừa tướng đại nhân, gia tộc của ta với vùng Trung Nguyên mới có thể giao hảo tốt Ta lại có cơ hội nhìn ngắm phong cảnh ở đây một lần nữa Công tử quá khen, ta chỉ là cố gắng hết sức, vì hòa bình của hai nước mà thôi Được rồi, các người lần lượt vào trong hầu hạ cho cẩn thận vào. Nhân tiện, gần đây bọn trộm có thể trốn tán loạn ở Tây Quan Không biết thủ quân ở cửa khẩu có đủ bảo vệ buôn bán an toàn hay không Bắt được công tử yên tâm, Tây Vân Quan có 2.000 tinh binh Nhất định khiến bọn cường đạo không dám làm loạn Vậy là quá tốt rồi Gia quả nhiên là ở đây Dạ, phải khiến dạ, chàng chú ý đến dạ. mình mới được Hôm nay trong phủ bị công tử mà chuẩn bị vài món ăn tinh xảo nào, bức tranh đơn song tươi đẹp này dùng một ngôn ngữ xếp thành hình dạng non sông của hai nước, ngụ ý cho sự phát triển phồn thịnh hòa bình mỹ mãn. Dùng bức tranh để tượng trưng cho sự hòa bình thật là rất độc đáo. Thủ tướng thật biết nhìn xa trông rộng. Không dám nhận. Sao người này cứ nhìn mình thế nhỉ? nghĩ không sao chứ Khốn kiếp Người có biết người vừa mới làm gì không hả Nô tỳ biết tội xin lỗi gia tha mạng à Dắt cô ta xuống Đánh mạnh 80 bản cho ta Khoan đã Lão à. gia hôm nay có khách quý Không nên dùng hình ạ à. Chỉ cần trang nhận cho mình Chắc chắn sẽ dần sức ổn thỏa còn dám cãi lại Dẫn cả hai xuống đánh cho ta Đánh thật mạnh vào thấy chứ lại không nhận ra mình ư Xin cha nguôi giận Tại vì tôi nổi giận từ hai kẻ hạ nhân này Thiên Văn thường sao cô ta lại đến đây chứ? Sau khi đại tiểu thư đi, nhị tiểu thư làm có dạy chúng ta canh điều còn không biết họ phản sẽ làm gì Làm cho ta tức giận như vậy Không được giờ chưa phải lúc Nhà hoàng này vô cùng to gan Lại làm hỏng bức tranh non sông tươi đẹp Đây không phải là nguyền rủa hay nước trở mặt sao Vậy sao Nhưng theo Thượng Nhi thấy Đây rõ ràng là điềm lành mà Điềm lành Ý con là gì chứ Vùng Trung Nguyên với bộ tộc Tây Biên cũng là hai nước huynh đệ Bây giờ hai nước hòa hợp gắn bó Chứng tỏ sau này thân càng thiên thân thôi <laughs> con đó con đó cái miệng nhỏ này thật là chỉ do cha dạy dỗ đúng cách à, <laughs> Bắt Đường à, công tử để người chơi vừa rồi Đây là tiểu nữ của ta, Thiên Vân Thường Vân Thường, còn không qua cậu hỏi công tử đi Công tử có kiến thất đường công tử Tự nhiên con đến muộn quá đó Nhất định là làm cho công tử không vui rồi Còn không mau xin lỗi đi Tự nhiên ở đây xin lỗi công tử à Không sao Hắn không nhìn thiên công tử Cứ nhìn mình làm gì thế này Tự nhiên nhà chúng ta đó Nghe nói bắt đường công tử sắp đến Còn đặc biệt đi mang bộ y phục mới Nếu à, người đừng nói như vậy những lời lẽ vừa rồi của cô Minh thật sự rất tiện. Hai nhà hoàng này cũng không phải cố ý Nên thủ tướng trừng phạt nhẹ tay tí đi nha Chúng ta lại cầu xin cho mình Cha, nếu bắt được công tử đã nói như vậy rồi Chỉ bằng thiện cách nhẹ thôi phải một tháng tiền công của họ vậy Ngay cả thiên quân thường cũng Mặt trời mọc hướng tay rồi sao Thường à? nhiên, con lúc nào cũng lương thiện như vậy Bỏ đi Nể mặt bắt được công tử và thường nhiên. Tại một tháng tiền công của họ đi Còn không mau cút ra ngoài Cảm ơn lão gia khai anh Cảm ơn lão gia khai anh Trang cũng không nhận ra mình Đặc biệt thực tẩy trang của mình quá tốt rồi Còn có thiên vân thường nữa Để cầu sinh thai mình Rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ Con thầy để nhanh đừng nản lòng thừa tướng nhất định vì có cách ở đó mới không tiện nhận nhau với người thôi chỉ thật vậy trang tốt ở Linh Vân Sơn xưng là vua mà Ta không những có kỹ thuật tẩy trang tốt mà vận khí cũng rất tốt nữa đó Các người đón xem quý nhân hộp này giúp ta giải vây là ai? Con này đại nhân đằng sau Quý nhân mà cô nương nói là tại hạ sao? <gasps> Phim được thuyết minh bởi tv2.org Lý nhân mà cô nương nói Là tại hạ sao Người này vừa rời ở với mọi thứ như chăm chăm anh Ta nói là chị tiểu thư vân thường có quan hệ gì với ngươi vậy? thất lễ rồi Tại hạ chỉ là tổng thấy cô nương rất quen thôi Xin hỏi, quý danh của cô nương là gì ạ? Trong này quý danh cô không biết tự nhỉ? Nơi này không tiện ở đâu Dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi biết à? Khoan đã buông tay con là đại nhân của đinh cứu người đây Người đang chỉ ăn kỳ thu bánh ngọt Sao được như vậy nhớ như vậy vậy Cẩn thận Cách không thủ Phật, đây là công phu gì vậy nhỉ? Đây là thành công phòng sói đó Bỗng phương gia, bậc thang lên báo Hôm nay phủ thị chúng mở tiệm khi đại thủ lệnh của bộ tộc Tây Biên bắt đường liệt hơn nữa, Vương Phi cũng đang ở trong phủ thừa tướng ạ à. <laughs> Cô ta quả nhiên là bậc thám do Thiên Ngọc Thiên phái đến Đi, đến gặp bọn chúng thôi Các bạn đang xem phim trên Nhân Tiên Phim được thiết minh bởi tv2.org Tôi chết mà rồi, hôm nay không có gì suôn sẻ cả, nghe mấy đâu Sao đột nhiên lại yếu đi như vậy nè Lại là ai bố trí ma trận này đây hả Dạ Đúng rồi Mình phải mau chóng đi tìm cha Hỏi rõ tung tích chi tiết mới được Ờ thế sao chứ Ai lại không có mắt như vậy Là ta không đúng ta xin lỗi Nhưng mà nãy tình chúng ta đều ngã Cho nên coi như hồi được không Láo sược tiện tì chết tiệt này Đâm vào chữ tử còn giống nguy biển á Tiểu thư hình như là nhau hàng ở trên lý hội đó Nhau hàng đó à Vâng Tiện tì này, người giỏi lắm Chẳng những quyến lục bắt được công tử còn đâm vào tiểu thư quỳ xuống cho ta Vì tiểu thư đã ra lệnh rồi còn không mau quỳ Mới mấy ngày không gặp đã không có giáo dưỡng như vậy rồi Nhìn thấy tỷ tỷ cũng không biết hành lễ sao Tiện tì này đang nói bậy cái gì vậy chứ Nhà đầu ngốc nhà ngươi mở to mắt lên mà nhìn cho rõ Cho dù ngươi không nhận ra ta Nhưng chắc ngươi biết Dạ Vương Phi là ai chứ nhỉ Dạ Vương Phi Chẳng lẽ như là Biết thì tốt, mau tránh đường Ta muốn đi tìm cha Nô tài lẻo mép Cái gì Người đâu Mang chuyện tình này về cho ta Ta muốn đích thân trị tội ả Chuyện tiền nhà ngươi to gan thật Nhìn thấy bổn tiểu thư cũng không mau hành đại lễ các ngươi buông ta ra Muốn ta hành đại lễ với ngươi Ngươi nhận nổi sao Nói thế nào ta cũng là tỷ tỷ của ngươi đấy Tỷ tỷ ơi Ngươi xứng sao Ngươi chẳng qua là giả chúng được ngươi ở trên núi Nếu như không phải ta cho cơ hội E rằng cả đời này ngươi cũng không có cơ hội đến kinh thành Nếu đã không chịu hành đại lễ Các ngươi ấn ả ta quỳ xuống cho ta Đừng nói ta là tỷ tỷ, dựa vào thân phận giả cung phi của ta, nếu quỳ cũng phải là người hành đại lễ với ta đó. Chẳng lẽ ngươi muốn dĩ hạ phẩm thưởng sao? Được thôi, nếu ngươi đã là giả vương phi, vừa nãy lại ở trên yến hội liếc mắt lưu tình với bắt đường công tử, bất thủ phụ đạo. Nếu như bị giả vương gia biết, ta xem ngươi có còn làm vương phi được hay không? Đồ ngốc, cho dù ta có cấm sừng tinh khốn giả vương đó Thì người ta cũng chỉ biết là Thiên vân Thường mới làm Trên đời sao có loại người vô liêm sĩ như ngươi chứ Là ai ở đây nói những lời ngông cuồng Ai dám nói xấu Vân Thường nhà ta thế Cha, mẫu thân Cha Mẫu thân, may mà người với cha đến kịp lúc, nếu không thì danh dự của Thường Nhi đã bị người khác phá hủy rồi. Mẫu thân, Thường Nhi ngoan đừng sợ. Chịu không nổi mà lại bắt đầu diễn rồi. Vân Hà bái kiến cha. Thật sự là con à Vân Hà Sao ngươi lại về đây Còn mặt như thế này nữa Vân Hà đến tìm Tuyết Nhi và dì Tiết à Con về khi nào vậy có ai biết không? Chẳng lẽ dạo Minh cũng đến rồi Vân Hề đành lén lút quay về thăm gì tiếp không ai biết cả à Thân phận của con là gì chứ Có chủ tử nào đến thăm nô tài sao Con cái này còn ra thể thống gì nữa Cha, tỷ ấy dựa vào tên tuổi của vương phi ức hiếp Và muốn giành bắt được công tử với con Trước khi xuất giá ta đã dặn con thế nào Làm ra chuyện quá giới hạn thế này sẽ hại cả tướng phủ đã biết không hả Bây giờ con lập tức quay về cho ta Quay về cũng được nhưng con có hai điều kiện Thứ nhất con muốn dẫn Tước Nhi đi Thứ hai các người phải đồng ý tìm dì tiết Đồng thời thì khỏi bệnh của dì ấy cho con Tại sao dì tiết lại bị đỡ khỏi tước phủ chứ Tại sao hoa tai huyết ngọt cái người dì ấy lại đem tặng cho tái thử Phu nhân, có chuyện này sao? Lão gia, bệnh của dì tí đã vô phương cứu chữa, lại là bệnh truyền nhiễm Ta chỉ có thể đuổi vào ấy đi thôi Phải đó cha, Tước nhiên cũng ở bên cạnh con rất tốt Nào có ai dám ức hiếp cô ấy chứ Nói vậy, ngày nào các người cũng bảo dì Tiết làm việc nặng nhọc gì ấy sao không bệnh chứ Vân Hề, con không thể ngậm máu phun người được Bỏ Hàn Nhân làm chút việc thì có là ngược đáy sao Huống hồ, Vân Thường nhường vị trí phúc kia cho con còn dạ. mới có cơ hội rời khỏi Linh Vân dạ. Sơn Nhường á, dạ. không nà tự khi quân bắn sạch hai mùi mội giả và giả vương phủ còn không phải vì ta từ nhỏ đã bị cho là đứa trẻ suy xẻo hay sao Vậy ta không để ý trả lại vị trí vương phi này cho muội muội láo xược Con khỉ ngang ngược này Thật là coi trời bằng vốn ma Người thế nào thì sinh ra nữ nhi thế ấy Trước đây mẫu thân của tỷ tỷ ghen ghét mẫu thân của ta, dùng ta thực hại người nham hiểm độc ác. Tỷ tỷ thật là tre già măng mọc mà. Thật không hổ danh là mẹ con. Vương gia, thuộc hạ đã tập hợp người ngựa, bất cứ lúc nào cũng có thể bao vây phủ thừa tướng, không cần, chỉ là đến đón người, không cần làm to chuyện. Nhưng mà Vương Phi về nhà mẹ đẻ có gì đáng lo chứ Hổ dữ không ăn thịt con chi ngậu Thiên có độc ác thế nào Cũng sẽ không hạ thủ với nữ nhi của mình Đi thôi, vâng ạ à. Phim được thuyết minh bởi TV2 trắng ORG Nói ta thế nào cũng được Nhưng ta không cho phép nó mẫu thân ta Thường nhi Nhà đầu ngang ngược này cũng thật không có giáo dưỡng Sao có thể động thủ chứ Dì à, nể mặt dì là trưởng bối Còn đã không tìm gì tính sổ Nhưng xin gì tự trọng Cấm miệng Cái đầu bất hiếu này Mau xin lỗi muội muội của con đi Năm đó ai nhiều lần hãm hại mẫu thân con Trong lòng người hiểu tội nhất mà Tình gì thì đảo lộn phải trái trắng đen Mẫu thân con không hại ai cả Nữ nhân đó hại người hại mình Chứng cứ rành rành Con đừng ở đây ngông cuồng nữa Người đâu Lôi đầu bất hiếu này ra ngoài đánh mạnh 30 bản cho ta Đứng lại Hôm nay trong phủ có khách quý Người không phận sự không được vào trong Dạ vương gia ở đây Ai cho có người láo xược Dạ vương gia Tiểu nhân sẽ lập tức đi bẩm báo với thừa tướng Ta đến đón vương phi Không cần quấy rầy thừa tướng Vương gia Vương gia Con biết sai chưa hả? Con không sai, dựa vào cái gì mà xử oan con, dựa vào cái gì mà xử oan mẫu thân con Con... Nếu con đã không biết hối cải như vậy, đánh cho ta, đánh khi nào nó nhận sai thì thôi Dùng hết sức cho ta Các người không thể đánh ta, ta là giả vương phi đó giả vương phi thì thế nào? Cho dù vương gia đến, ta cũng có thể dạy dỗ nữ nhi của mình Quân gia, quân gia, xin người à. dừng bước ạ à. Đánh cho ta Dừng tay Là ai Lão à. gia, và quân gia không cho nô tài bẩm báo ạ à. Tiểu nhân không dám ngăn cản nhiều xin người tha tội Tình khốn giả vương, sao hắn lại đến đây thì ra là giả vương gia đến Thứ lỗi là phu không nên đón từ xa Thiên thừa tướng không cần để ý Sao vương gia không để hạ nhân thông báo một tiếng Chuyện gì khiến người đích thân vội vàng đến đây như vậy chứ Hôm nay bổn vương là đến đón vương phi của bổn vương Chắc là gần đây công việc bổn vương bận rộn Không để ý đến nàng Không ngờ nàng ấy lại về phủ thừa tướng một mình Đến đón mình Hắn ta phát hiện mình không ở trong phủ rồi sao Tiêu rồi Nó có đang nhìn mình Chẳng lẽ nhận ra mình rồi sao Lão thần thấy vân thường tự ý về nhà Hỏi lý do thì biết được con bé không báo cho vương gia biết mà tự ý quay về Không biết vương phi của bổn vương phạm đại tội gì mà phải bị đánh vậy Trước đây nghe nói dạ vương gia có phong thái hiên ngang Mặc dù toàn thân tỏ ra khí chất lạnh lùng Nhưng có một phu quân như vậy Cũng coi như không ổn phí cuộc đời rồi Đáng ghét, hồi cho nha đầu ngang ngược đó rồi Thường nhi tùy ý làm bừa như vậy Lão thành sợ sẽ gây tổn hại đến thể diện của phương gia cho nên nhất thời nổi giận thường nhi còn không mau qua đây nhận tội với dạ vương gia thiệt luôn hả nói mấy câu liền hóa giải lỗi lầm thành nghĩ cho người khác rồi à Ta tự ý về phủ Vẫn xin vương gia đừng trách tội Thường nhi Ở trước mặt vương gia sao có thể tự xưng là ta Sao còn không hành lễ Thật là quá không có việc cũ đấy Ghét quá đi Vương gia còn chưa nói gì Thật là lo chuyện bao đồng mà Thiếp thân bái kiến vương gia, xin vương gia tha tội ạ. À. Vương phi không cần giữ lễ tiếp ờ, Mời vương gia cùng lão phu đến tiền sảnh. Lão thần đã chuẩn bị trà bánh thượng hạng rồi ạ. À. Không cần đâu, bổn vương có việc. Nếu đã tìm được vương phi của bổn vương, vậy bổn vương xin cáo từ. Phải rồi, sao không lợi dụng cơ hội lần này chứ? Dạ, vương gia đã có việc, lão thần không giữ lâu nữa à. Khoan đã, gia, Thiết tha ở vương phủ rất cô đơn Mới lặng lẽ quay về phủ thừa tướng Nếu như có thể đưa nhà hoàng cùng thiết vâng, thân vâng. lớn lên từ nhỏ làm bạn Thiết thân sẽ không chạy lung tung nữa ờ, Nhà đầu này cũng rất tinh ranh đấy Cơ hội tốt như vậy Mình bị ngốc mới không lợi dụng ờ, Đúng rồi, còn có tung tích chi tiết Phiền cha trong vòng 10 ngày tìm giúp con nhé 10 ngày Cái này... Nếu như không gặp được gì tiết Nữ nhi sốt ruột không chắc sẽ nói nhảm cái gì đâu lại dám uy hiếp lão phu Sớm biết thì không nên để nó gả vào giả vương phủ rồi Cha nhất định sẽ toàn lực lo liệu ổn thỏa Cũng xin giả vương phi tuân thủ lễ pháp Ngoan ngoãn ở lại giả vương phủ Và đừng làm ra những chuyện ảnh hưởng đến thân phận nữa Đáng ghét giả vương phi Người xứng sao tại mãi mãi là ta bố thí cho ngươi Thiên vân hề Chúng ta cứ chờ xem lão thần cung tiễn vương gia Đúng rồi, nghe nói hôm nay thừa tướng tổ chức yến hội ở nhà cùng mời một vị khách quý Là một vị bằng hữu của Lão Phu, hiếm có dịp đến Kinh Thành một chuyến Là từ Tây Biên đến sao? Cậu ấy rất thích Vân Du bốn phương ấy mà Thì ra nàng là giả Vương Phi sao? Tốt quá rồi, xem ra thông phận giả vương phi cũng có chút tác dụng Lần này là có thể làm xong dạ làm bậy với Tước Nhi, nghĩ tôi đã thấy vui rồi Đã dạ vâng dạ nói trước đó, ta không thích người chút nào hết Nhưng mà, hôm nay cảm ơn người Các bạn đang xem phim trên Nhân TV H. vân Hùng Tập chơi là đại sự cả đời của Nguyễn Nhi Đây là lễ vật vi sư chuẩn bị cho con Hoa đẹp quá đi Sư phụ đây là hoa gì vậy ạ? À? Trước giờ con không thấy ở Linh Văn Sơn Đây là hoa U Lan, không sinh trưởng ở Linh Văn Sơn 上。师傅，Nô Tỳ thỉnh an vương phi ạ Mấy người các ngươi nhanh lên đi Vâng Vương phi Xin vương phi đi theo chúng Nô Tỳ Ta đi với các ngươi Nhưng không được tìm các nghi gây chuyện Tuân mệnh các em muốn làm gì? Ừ, ừ, Thả ta ra Nói đi, các người biến ta thành bộ dạng kỹ nữ thế này là muốn làm gì hả? Chúng nô tỳ chỉ là phụng mệnh hành sự Mau mau Dạ vương phủ đã dạ, dạ, em ở trước mặt mời Vương Phi lên xe ngựa đi ạ à. Dù sao phải nói cho tao biết đi đâu chứ Người lên ngựa sẽ biết thôi ạ à. Ừ. Ngươi chạy đi đâu Buông tay ta Sao mình lại cợt nhảy như vậy mau thả xuống Đây không phải là chuyện bình thường giữa phu thê sao Đau quá đi người muốn ném ta khỏi trái đất này sao Là người bảo ta thả ngươi xuống mà Sao vậy? Không muốn tự xuống hay để bọn cô bế ngươi xuống chứ Gì lạ quá Biết rõ hắn ta một cái móng heo nhưng ngửi vẫn thật thơm nha à, Sao giờ các ca còn chưa đến nữa Ca nghĩ cũng sắp đến rồi đó Vâng, Yên tâm đi, hồi nãy Thu muội nhắc, bạn có nào cũng sẽ đến mà Tưởng mặt ca ca nói đúng, không biết hồi nãy có dẫn Vương Phi tiểu tẩu đến không nhỉ? Vương Phi gì chứ? Dạ U Minh mặt hang chết tiệt đó Ngày nào đó rõ ràng là ta nhìn trúng trước Hồi nãy cũng đồng ý tặng ta rồi vậy mà lại lạc lọng Huynh thôi đi Tặng Huynh à Hoàng thượng ban hôn cứ hỏi đàng hoàng Từ đầu chí cuối có được gì của Huynh chứ có vẻ đối tượng mặt ra trang nhí như vậy Thú vị đây Mình muốn xem là nữ nhân thế nào Dạ quân gia đến Dạ ca ca Dạ ca ca Huynh đến rồi Dạ ca ca xin nhiên nhớ lắm đó Nhìn phủ công chúa của muội được sửa sang lại không thấy thế nào mỗi thích là được Không cần để ý cách nhìn của người khác đâu vẫn là giải ca ca hiểu muộn nhất mà Nhìn thấy chưa, đây chính là tình cảm không gì phá vỡ nổi đó Nàng ta là ai vậy? Lam Sư là muội muội nhỏ nhất của tự đệ Giáo viên luôn cưng chiều muội ấy Mấy người các người còn không nhanh chân lên Dạ ca ca, bên này Thiếu một cái ghế rồi Là mỗi series trước đây đều là bốn người Không ngờ hôm nay nhiều hơn một người Không sao đâu, mỗi người đem thêm một cái ghế là được Nữ nhân này Còn ra vẻ độ lượng chứ gì Hoàng thượng ban thuốc Hoàng thượng ban thuốc Đúng rồi, tỷ là tỷ thích dạ ca ca sủng nhất nhỉ Nghe nói dạ ca ca vì tỷ mà lạnh nhạt với quân phi mới vào Sủng thiết, có lẽ sẽ không ngủ ở phòng củi đâu muội đang nói gì vậy? Tỷ ấy không phải là quân phi sao? Là Vương Phi sao Xin Nhi còn nhỏ Không ngờ dạ ca ca lại dẫn Vương Phi đến Tỷ đừng để bụng nha Vương Phi tỷ tỷ Không đâu Người không biết không có tội Ta không để bụng đâu mà Cảnh đầu nhận huynh lại đánh rẻ ta Công chúa ở trường đã chuẩn bị đâu vào đó rồi Đến giờ có thể thay tiền ạ à? Nhất định phải để mọi người đều vui vẻ đấy Hôm nay là ngày đặc biệt vì sao Hôm nay là sinh thần của Lam Sương cũng là ngày cặp kê của mùi ấy Thời gian trôi qua thật nhanh, cặp kê sao? Đúng rồi Mô phòng ở đâu vậy? Ở, ở bên đó Tỷ ấy là thiên kim tiểu thư thật sao? Từ ngữ thu tục đó mà cũng nói ra được Vương Phi thú vị lắm Tính tình hào sản công phu cũng không tệ Để ra có khí phách nữ hiệp Cạnh trách ngay cả mỹ sát cũng có thể bị tỷ ấy thuần phục Mỹ sát không thể nào không phải nó chỉ nhận Dạ ca là chủ nhân sao Có chuyện này sao Để tận mắt nhìn thấy mẹ sát ngoan ngoãn như một con thỏ ở trước mặt tỷ ấy đấy Ấy cha, Không tệ nha Mặc dù cái đầu này cố tình chăm chọc mình Nhưng sư phụ từng nói Cặp kê là việc lớn cả đời Vẫn nên tặng cho mỗi ấy một món lễ Phật ờ. Phim được thuyết minh bởi tv2.org Thì ra là một tiểu hoa Thật là một kẻ ngốc làm phiền người khác thăm tu Ngươi, ngươi nhìn thấy ta sao? Đúng vậy, ta có chuyện muốn nhờ mi giúp Giúp Rốt cuộc ngươi là ai? Sao có thể nhìn thấy ta? Thì ra là vậy Bằng hữu của ngày ấy chính là bằng hữu của ta Nói đi, có chuyện gì? Hôm nay là sinh thần của chủ nhân trong phủ này Ta muốn tặng cùng hai con muội ấy Nhưng có thể tìm giúp ta không Không thành vấn đề Muốn tìm hoa gì Hoa u lan Hoa hoa u lan sao Không hổ danh là bằng hữu của linh cừ cố đại nhân Có thể không Cái này hoa u lan là tiên gia kỳ hai nghìn năm mới nở một lần Tiểu hoa yêu như ta không có Nghìn năm mới nở một lần Hơn nữa hoa này sinh trưởng ở trên thác Ai Giang Quanh năm có bóc túi không giữ, người thường không thể đến gần Ta chưa nghe sư phụ nói tới chuyện này Có điều, mặc dù ta không có hoa ưu lan Nhưng ta có lẽ vào trung thành còn thích hợp hơn với công chúa Hoa này tên là cây cửu lan Tuy không bằng hoa ưu lan nhưng cũng là vật quý 300 năm mới nở một lần Công chúa nhất định sẽ thích Cảm ơn mê tiểu hoa yêu Bắc đường công tử, việc hôm nay là việc lớn Ngươi nhất định phải nghe theo lão phu Ta biết rồi Đó không phải là nam nhân mạnh nhất của tộc Tây Biên Bắc đường liệt sao Sao hắn ta cũng đến vậy Cậu thân mật với thiên thừa tướng nữa chứ Con rùa già thiên ngọc thiên đó Ngay cả đồng rùa cũng lười thuộc vào rồi Nhân tiện, sao nữ nhân này lại lâu như vậy Không phải bị lạc đường rồi chứ Đến rồi, vua phi tẩu tẩu, tụi đệ ở đây này Cô đi đâu đó? Sao lâu dữ vậy? Nô tỳ chỉ là phụng mệnh hành sự, lát nữa quân gia sẽ biết thôi à. Mời vào, mời vào, mời đại nhân vào trong. Mời đại nhân đi bên này. Tôn đại nhân mời ngồi. Bên này, bên này. Tư đồ đại nhân tặng một hiến hỏa cấp như ý Chúc Lâm Sương công chúa may mắn như ý Thái tử Điện Hạ tặng một ống hương hồng ngọc khảm vàng đôi khắc hình đôi chim hoang long điện khí Chúc công chúa Điện Hạ tú cát trường sinh Quý giá thì quý giá thật đó nhưng đều là những vật tâm thương. Đúng rồi, sao Thái tử ca ca không đến vậy? Bẩm công chúa Thái tử Điện Hạ bệnh rồi ở trong phủ tu dưỡng hả? Hôm trước hoàng thượng bảo vệ ca ca tham gia quân vụ Đám người đó gió chiều nào nghiêng chiều nấy Chúng ta đều nhạy cảm với vấn đề của Tây Biên, rốt cuộc là chiến tranh hay hòa bình, các phái đều đang đóng vào tâm lý của hoàng thượng. Bề ngoài là thuyền sinh hoạt của công chúa, thực chất là nằm tặng lễ vật đấu sức với nhau. Nói đến việc dạy ca ca tham gia quân vụ, người đứng ngồi không minh nhất là... Thiên thừa tướng tặng một cọc vòng sam hôn sông long hí châu màu bạc, một mũ phượng hoàng tung cánh sáu mặt cảm đá quý, một cặp nhẫn hồng ngọc nặng vàng, và một cây trăm hoa cỏ trắng men. Lão thần chúc công chúa bách phúc cụ trân, hy vọng công chúa hạnh phúc hậu phùng thiên hạ. Xem đi, quả nhiên hào phóng mà. Hạ một chi đến bảy chúng ta, hiền tướng quân tặng một cặp cẩm lý bảy màu. Thế nào? Làm tốt lắm, ta thích. Xem lễ vật của ta đi. Ngọc Vô Gia tặng một bộ nữ công điểm thiết khảm ngọc. Chúc Lâm Sương công chúa sớm tìm được lương nhân Đáng ghét, dám chế nhạo ta Không thèm chắc huynh Không biết dạ ca ca tặng gì nhỉ Đây là... Trời ạ, à, Phật báo vô giá đó hay chẳng lẽ là Phật báo giá trị liên hoàn trong truyền thuyết sao Dạ vương dạ, gia tặng một viên dạ Minh Châu chính màu Chúc quốc chi Minh Châu, Lam Sương công chúa, vĩnh hộ phúc trạch Quả nhiên vậy ta cha thương mình nhé Tiểu tử này Phiền con đầu ra một bảo bối thế này không tệ nha Tạ phụ hoàng khen ngợi Bắt đường về công tử của bộ tộc Tây Biên tặng một chiếc tóc ngọc lưu ly bảy màu Hôm nay được mở mang tầm mắt rồi Chơi lớn thật đó Đó là bảo bối của bộ Tây Biên đó nha Cầu hòa sao Lần này có sự công sức của dạ ca ca rồi Bảo vật có quý đến mấy cũng không bằng một phần vạn công chúa điện hạ Tại hạ thay mặt bộ tộc Tây Biên chúc công chúa Điện Hạ sinh thần vui vẻ Nói hay lắm <laughs> Có bằng hữu từ phương xa đến Tây Biên có thành ý như vậy Làm trẫm cảm thấy rất vui Hoàng Phượng Lần này bắt đường công tử đến là hy vọng xóa bỏ hiềm khích Khôi phục quan hệ với chúng ta Từ xưa đến nay Tây Biên chúng ta và vùng Trung Nguyên đồng khí liên chi cho dù ngẫu nhiên có xung đột, chỉ cần hóa giải hiểu lầm, mọi người vẫn là huynh đệ. Bắc đường công tử nói rất đúng. Hoàng thượng, người xem chúng ta... Nếu như lễ vật đã tặng xong, thì xin phụ hoàng hạ chỉ khai tiệc ạ. À. Chắc Sương Nhi cũng sốt ruột rồi. <laughs> Được, khai tiệc. Khoan đã, Thương Nhi, sao con lại không biết lớn nhỏ lỗ mãn như vậy? Lễ vật chúc mừng công chúa đâu, sao không thấy? Chẳng lẽ con chỉ mang một cái miệng đến thôi sao? Các bạn đang xem phim trên Nhân TV H. Sao có thể à, con cũng có một phần lễ vật muốn tặng cho Lam Xuyên công chúa. Họ yến lần này, chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Ngày mai ta sẽ mượn lý do hai nước thông thương Khuyên hoàng thượng mở cửa trọng tấn vùng biên giới Nếu như cách này khả thi Đợi thời cơ đến Chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp Nhưng chúng ta vì tiện xuất kích Đám người giả u minh tuyệt đối sẽ không chịu để yên Yên tâm đi Trước giờ Thái Hậu không thích giả u minh Nếu như xảy ra tranh chấp Bà ấy nhất định sẽ đứng về phía chúng ta Đương nhiên Sao con lại không biết lớn nhỏ lỗ mãn như vậy Lễ vật chúc mừng công chúa đâu Sao không thấy công tặng Chẳng lẽ chỉ mong một cái miệng đến sao Sao có thể à Con cũng có một phần lễ vật muốn tặng công chúa Công chúa nhất định cũng không đoán ra đâu nhỉ Muội cũng lười đoán Thường nhi Con vui lễ quá đó Từ nhỏ Lắc Sư công chúa đã được hoàng thượng sủng ái thì trân dị bảo gì mà chưa từng thấy qua Còn có tư cách gì ở đây lẻo mép Con nào có Không biết lớn nhỏ Vào nhà chồng rồi thì quên đi cũ trong nhà dậy rồi sao Đủ rồi Hôm nay là thọ yến của công chúa Ai cho phép mẫu tử các người ở đây tranh luận làm loạn hả Trạm này rất thiếu về lễ vật chúc mừng của con đó mang lấy ra đi Lễ vật của con là một vòng hoa còn hơn, cái gì vậy chứ Con cả vào giả vương phủ mà lại trở nên không hiểu lễ phép như vậy sao Sao lại tặng lễ vật nghèo nàn như vậy Chẳng phải là nhục giả vương gia sao Ngay cả vi phụ cũng mất hết thể diện cho con rồi Cha Ta đường đường là giả vương gia Không cần vương phi tự chuẩn bị lễ vật Không ngờ lệnh thiên kim lại đặc biệt chuẩn bị Tấm lòng này sao có thể so sánh với những đồ vật tầm thường mà chúng ta tặng chứ Tình khốn này coi như cũng tốt đó cái này, ngoài ra, thiên thủ tướng với thiên phu nhân ở nơi này ồn ào như vậy. Người không hiểu lễ ngay. Rốt cuộc là ai chứ? Quân gia cũng ái tiểu nữ như vậy, lão hoàng cảm thấy rất vui. Nhưng mà, thân phận của quân gia đặc biệt, bây giờ lại được hoàng thượng giao phó trọng trách quân vụ càng phải thận trọng trong lời nói và việc làm hơn mới phải nhưng cái lại quân gia không xem quy củ lên thường ra gì cả Thế này mà được sao Hình như mình nghe phiền có cái con cốn này rồi Dạ đi dạ. dạ. Vừa rồi thật sự giảm không cây đụng chạm trước Con có thể sủng con bé Nhưng không phân biệt lớn bé nặng nhẹ Hay rằng con gánh vác kỳ vọng của phụ hàng con đó với con đó Thằng nãy nãy, thằng Huynh không có ý đó đâu anh cho em nói chuyện với vợ Nhi. Hoa này này, người đừng ép các ca ca nữa Thực ra con rất thích phòng hoa này Thanh lệ thốt phục, mùi hương thơm thoảng sọc vào mũi Đây, chẳng lẽ chính là hoa cơ tử lan hay sao? Cơ tử lan Hoa này 300 năm mới nở một lần, rất khó sống, rất dễ hỏng hơn nữa, phải là người có tính cách cực kỳ cao thượng mới có thể có tư cách chăm sóc loài hoa này là bốn bốn kia. Nhiều bốn quá. Bốn bốn từ đâu đến vậy? Có lẽ là bị người dân của cô Tử Lan thu hút mà đến đó. Trước đây ta chỉ được nhìn thấy nó trong tập tinh vẽ mà thôi, đã luôn cực kỳ khao khát, Lúc trước tổ phụ của các con nhận được một tay từ một vị thái ngoại cao nhân Mặc dù dày công chăm sóc ngập ra nụ hoa Nhưng Aya lại không thể nhìn thấy nó được Đúng à? lúc hôm nay là ngày cặp kê của cháu gái ngoan của ta Sơ tử lan quý giá hiếm có Rất xứng với sinh viên của ta đấy <laughs> Tốt lắm, tốt lắm Dạ Vương Phi có lòng đó Không ngờ cô luôn bị nhốt trong phòng tuổi Còn có thời gian chuẩn bị lễ vật cho Lam Sương Nhưng mà phụ công chúa không có hoa này Là ở đâu ra vậy Dù sao ta cũng không trộm không cướp Ngay cả sơ tử Lan cũng có thể gây trồng thành công Dạ Vương phụ quá lợi hại rồi Bỗng là hoàng thượng có mắt nhìn người mà Phải đó, được rồi Khai tiệc đi Khai tiệc 菜过来结账。Nào quý đại nhân, thừa tướng cạn Cạn đi Bắc đường công tử chắc đã quen với nếp sống của vùng Trung Nguyên nhỉ? Vùng trung nguyên đất rộng của dạ, dạ, Nhàn, dạ, tài nguyên lại phong phú, rượu ngon của phương Bắc và canh cải của phương Nam lại có thể cùng lúc xuất hiện trên bàn. Tại hạ được mở mang tầm mắt rồi. Chỉ là phải này không được tươi cho lắm hả? À. Nếu như có ngựa nhanh hơn vận chuyển. Hoàng thượng, ừ. Vùng công viên có sản vật, còn Tây Biên thì có ngựa tốt. Chỉ bằng chúng ta có thể thương nhu cầu của nhau, mở cửa vùng biên giới làm bến cảng thông thương. Như vậy vừa vực dậy nền kinh tế, vừa nâng cao thu nhập của người dân, chẳng phải một công đôi việc sao? Ngựa tốt. Bây giờ Tây Biên là có ý giảng hòa, lại tỏ rõ thành lý như vậy. Thần cho rằng đây là cơ hội tốt, không nên bỏ lỡ ạ. À. Hoàng thượng, trọng tấn cùng biên giới là ý địa quân sự. Mở cửa bến cảng tuyệt đối không phải chịu ngô. xin hoàng thượng suy nghĩ cho kỹ ạ. À. Hoàng tướng quân lo lắng cũng không phải không có lý, nhưng một mực dậm chân tại chỗ tuyệt đối không thể kế lâu dài. Hay là quyền tướng quân không tin vào khả năng giữ gìn nước nhà của bản thân. Nhưng... Chúng tôi sẵn lòng với ngựa tốt để thúc đẩy mua bán hòa bình lần này. Vậy thì sau hiếm hội này Mời công tử vào cung bằng bạc kỹ càng chuyện thông thương nhé Tạ bệ hạ Chúc mừng phụ hoàng và bắt lừa công tử đạt được mục đích ban đầu Nhưng mà nói đến ngựa Mấy ngày trước Nhi Thần bồi dưỡng ra một lời mới Đủ để địch với ngựa tốt của tay biên đấy ạ <laughs> à. <laughs> Có chuyện này sao? Mọi người đều biết ngựa của tay Phật ta không ai có thể địch lại Dạ, Vương Điện Hạ không phải ngạo mạn đó chứ nếu như đã vậy, thì bằng đổi với bổn vương đi. Rốt cuộc ngồi với ai mới là thiên hạ đệ nhất đây? Phim được thuyết minh bởi tv2.org Chuyện thú vị như vậy, bổn vương chúa cho phép đấy. Đừng kích động. Thế nào? Bắt đường công tử sợ rồi sao? Dạ, dạ vương điện hạ dốc lòng mời Sao tại hạ có thể không tiếp Vừa vặn, để tại hạ định giáo một chút kỹ thuật cưỡi ngựa của quân gia không? Đỏ với bắc đường công tử không phải bổn vương, mà là nàng ấy. Cái gì? Dạ Vương Phi sao? Để Vương Phi đi đua ngựa cái này Dạ Vương Điện Hạ Người đang nói đùa hay sao? bổn Vương vốn đang nói đùa lắm sao? Con tác giả vương này, tức cụ đang nghĩ gì? Phụ hoàng, ngựa tốt như thần nuôi, nhưng để người không có kỹ thuật cưỡi ngựa cưỡi, vẫn có thể thắng được ngựa của Bắc Đường công tử. Vậy mới là thiên hạ đệ nhất thật sự đấy ạ. À. <laughs> Được, vậy hôm nay trọng đến làm người phân xử cho các con. Tạ phụ quan. Người đâu, dắt ngựa. Cố lên, tẩu làm được nè. Không phải chứ Đó chính là người tốt và giả xuống điện hạ nói sao Quả nhiên tướng mạo phi phàm Thì ra là Mia à, Tử Hi Đã lắm không gặp nhị khăn của tôi Hôm nay cô muốn cởi tôi à Để tận mắt nhìn thấy Mỹ sát hoa ngoãn như một con thỏ trước mặt tỷ ấy Khéo tỷ đó Ngựa này Không sai Chính là ngựa tốt nhất mà bổn quân bồi dưỡng đấy Không biết sao phải thiên lý tiết đề của Bắc Đường Công Tử Thì thế nào đây nhỉ Trước giờ ông chưa từng nói Dạ ông Minh có xích long câu Ta đã nói đừng kích động mà Chuẩn bị xong thì bắt đầu nhé Mọi người khi đó cởi ngựa là giả vương phi và bắt được công tử lên ngựa ạ à. Xin lòng câu với thiên lý tiếp đề Khó lường trước thắng bại đây Nếu như lúc này đi dạo minh được thế Kế hoạch của chúng ta có thể bị bỏ lỡ đó Phú quý hiểm trung cầu Dạo minh hùng hổ dọn người như vậy Nói không chừng Chính là cơ hội tốt của chúng ta đấy bắt đường công tử muốn Ta có chuẩn bị mà đến Có thể hơn con dạo bên đó một chút Xảy ra chuyện gì vậy? Mưa rồi, mau dìa các thượng tử vào hiên trú mưa đi Tiệc sinh thành của người ta mà Thời tiết xấu quá Hoàng thượng, việc thông thương cụ thể là mở cửa bến cảng nào, cần thận trọng quyết định. Nếu mưa đã lớn như vậy, chỉ bằng đến phủ của phi thần bằng bạc kỹ càng ạ. À. Đừng mà phụ hoàng, Hôm nay là sinh thành của người ta Các người ai đi đều là người xấu đấy ạ à? Phải đó phụ hoàng, Nếu như mọi người đều đi rồi Ai ở cùng Lam Sương chứ Phải đó Thiên thừa tướng có suy nghĩ đến cảm nhận của công chúa không vậy hmm. Là vi thần suy nghĩ chưa thỏa đáng Mong công chúa tha tội ạ à. Nhưng bây giờ mưa lớn Yến hội không thể tiếp tục được nữa Cái này Không muốn không muốn Yến hội người ta mất nhiều tháng chuẩn bị Đừng bỏ như vậy mà Siêu nhi Trời nổi cơn giông bất ngờ Công chúa điện hạ Chúng ta không thể đấu với trời đâu ạ à. Không hẳn đâu Trời thì chết Người thì sống Chẳng qua chỉ là một trận mưa nhỏ Có nhiều cách mà Con định làm thế nào Tên lửa đỏ trên cây đó còn bao nhiêu Bỗng Vương Phi trong kho còn rất nhiều ạ à. Còn mình thì sao? Cũng còn nhiều lắm ạ à. Phiền các ngươi lấy một ít qua đây Vâng Dạ Vương Phi rút cuộc muốn làm trò gì đấy Lần này cô lại muốn làm gì? Vương gia muốn biết sao? Nói Không nói cho ngươi biết Dạ Vương Phi, người xem như đây đã đủ chưa ạ? À? Có cần ngươi phải lấy thêm không ạ? À? Để ta xem Hình như còn thiếu đâu Ở góc khúc hành lang có sổ đi lấy một ít qua đây Chẳng lẽ không biết mình muốn làm gì Vậy mà lúc nãy còn hỏi Tình bị ổi này Các bạn đang xem phim trên Nhân TV Bọn ngươi tìm lấy những chiếc này làm gì Đã mưa rồi ờ, Chẳng lẽ muốn trang trí lại từ đầu sao Dạ Vương Phi Người xem như đây đã đủ chưa ạ à? Người có cần lấy tiền lấy thêm không ạ à? Để vâng ta xem Hình như còn thiếu đâu Ấy gấp khúc hình lan có sỏi Các ngươi mau lên lấy một ít Chẳng lẽ hắn ta biết mình muốn làm gì Như vậy lúc nãy sao hắn còn hỏi chứ Tên bị ổi này bí biết võ công Dạ Vương Phi khiến người khác bất ngờ thật đấy Quả thật là một đứa trẻ khiến người khác bất ngờ mà Nữ nhân này thật là muốn giúp Lam Sương Còn thiếu một chút nữa Như làm gì vậy? Cảm ơn ngươi đã giúp Mặc dù bình thường tính tình ngươi rất tệ Nhưng mà cũng có lúc nhiệt tình đó chứ Cái gì? Như vậy họ có thể tiếp tục rồi Tốt quá đi Đúng là nữ nhân mà ta nhìn trúng Quả nhiên nhạy bén Không ngờ giả Vương Phi lại biết võ công Không giống một tiên kim đại tiểu thư nhỉ Tại hạ bái phục Ngươi là quý nhân trong phủ của cha Không đúng Là sắc lan Ngươi làm gì vậy chứ Mau thả ta xuống đi nào Thịnh an quân gia Vương Phi ạ à tình cảm của họ thật là tốt. Mau thả ta xuống, có người đang nhìn kìa. Có người nhìn thì sao? Ngươi thả ta xuống đi, ta tự đi. Thỉnh An, Phương Gia, Vân Phi ạ. À. Khoan đã, ta không vào, ta không vào đâu. Ngươi muốn làm gì? Hình như bổn vương đã cảnh cáo cô rồi. Không được chống lại bổn vương. Cô đảm trí thật đó. Vậy thì sao? Thả ta ra giả vua khốn kiếp Đừng phí công vết nữa Tình khốn kiếp nhà ngươi ta nói không muốn mà Đừng mà